Welcome to ốc ngố channel Quạt quạt quạt quạt quạt Thì anh em có thấy cái phòng mới à, của mình đẹp không? nhờ 4k sub đó mà mình đã được à, một cái phòng làm việc rất là ngon nghẻ Đấy Mọi người nhìn thấy nó khác bọt chưa? Chứ không phải còn xài cái nền ngày xưa nữa đâu Bây giờ là mình đã được sắm sửa căn phòng phải không? Để hình à, SCP của mình yêu thích nhất đó là waifu của mình đó SCP 166 và bên kia là anh dai ờ, hơi nhát gan tí đây nè mọi người thấy không đấy còn bên đây thì xinh còn bên đây thì là một phản diện khác ờ, hơi bị nhát đấy nhưng mà gặp mặt nó là nó quýnh cho sắp mặt liền đấy sau buổi talk show thành công của mình á nên là mình quyết định là cứ chủ nhật mỗi 7 giờ có thể là mình sẽ có talk show nhé chủ đề hôm nay á về một scb nhưng mà nó khá là thân thuộc với một số bạn ở thành phố đây là một đơn vị bán lẻ thuộc dạng tầm cỡ của thế giới luôn á nó buôn bán về đồ nội thất có thương hiệu là IKEA đọc từng chữ đó là IKEA a à, đó và nó là của Thụy Sĩ mọi người nhé là cũng là quê hương của Bidivai đúng không à ở Thụy Điển à à đúng rồi mọi người mình sao ghi nhá mình nhầm đó là của Thụy Điển và cũng là quê hương của ờ, anh tổ YouTube đấy và đó không là SCP nào cả và và đó là SCP 3008 SCP này á có gì đặc biệt hay chỉ là một cửa hàng bình thường thì mọi người hãy xem để biết nhé Trong SCP này á có một cái cổng giao giữa SCP-3008 à, và SCP-30081 Giống như là anh em mở ra một cái cổng đi xuống địa ngục hoặc là đi đâu đó ấy Và cái đối tượng con người mà khi bước vào cổng chính của SCP-3008 á Và rời khỏi tầm mắt của mọi người Ở gần những cái cửa giống như là à, có tội à, bà tám đi bà đang đứng ở trước cửa nhưng mà mình bước vô cái à, cửa chính mà không ai để ý mình nữa và mình khuất đi cái tầm mắt của những người đứng ở trước thì là mình sẽ bị dịch chuyển đến SCP-30081 Cái việc dịch chuyển đến SCP-30081 á Thì người dịch chuyển là không hề biết là mình đã bị dịch chuyển Đấy, Kiểu mà hơi vô lý không có cái biểu hiện gì cả cũng không âm thanh gì mà lạ lẫm kiểu là và một khi bước vào SCP 30081 á thì người ta có thể gọi là lạc lối và vô vàng đồ mà nội thất rất là xịn sò à, lúc này thì à, mình vẫn chưa phát hiện ra đâu mà bỗng nhiên á mình gặp những người hơi kỳ lạ và lúc đó mình muốn quay về nhưng mà khi gặp những người lạ đó mà mình quanh đầu ngược về đúng rồi đi hoài đi hoài chẳng có thấy cái đường về nó nằm ở đâu lúc đó chào mừng mọi người đã đến với ờ, scb 30081 các bạn đã lạc rồi đó và anh em có thể biết cái hình thức á tại sao là mình đi hoài đi hoài mà không tới được thì á nó có thể gọi là vòng lặp không gian nhé và lòng vòng lặp không gian á, là cái gì thì mình sẽ giải thích đơn giản cho anh em nghe như thế này mình đi từ A cho tới B đi nhưng mà mình khi tới B rồi đó thì mình lại nhận ra mình chỉ đang ở điểm A1 đấy và mình sẽ đi tới một cái điểm B nữa và đi tới cái điểm B đó nữa thì lại là A2 và có thể tiếp diễn đến khi A100, A1000, A1 tỷ nó cứ forever như vậy. Nói nãy giờ về SCP 30081 à, á mà mình chưa giải thích rõ nó là như thế nào trong cái định lực của wiki. Thì á nó là một khoảng không gian vô tận giống như là những cái không gian ở trong cửa hàng à, IKEA không gian này á nó vượt xa với những cái không gian của những cửa hàng bán lẻ bình thường của IKEA luôn không gian này chúng ta không thể nào mà biết nó có thật là ở một thế giới song song của mình hay không hay là ở một thế giới riêng của nó nó hơi phức tạp và hơi khó hiểu mọi người ạ à. và đó cũng là cái lý do á mình không biết nó đang ở cái thực thể ở lộn mình không biết nó đang ở cái thực tại nào nên mình nhìn từ ngoài vô Mình không thể nào thấy nó là một cái cửa hàng có gì khác biệt hết Nó chỉ là một cái cửa hàng bình thường thôi Và các nhà khoa học á, đi đo đạt diện tích của SCP-30081 Thì là người ta là ước lượng ít nhất là 10 cây số vuông Cũng có thể nói một cách khác đó là 10.000 mét vuông Một cái uh, số lượng khá lớn Nhưng mà như vậy vẫn chưa kết thúc người ta bắt đầu lấy cái máy đo laser người ta sẽ bắn một cái đường laser thẳng tới và cái đường laser nó kết thúc chỗ nào á thì là nó sẽ đo được cái diện tích như vậy nhưng mà hoàn toàn laser bắn hoài không hết nó cứ dẫn số liệu vẫn cứ đọc mà nó cứ chạy cứ chạy cứ chạy chạy mãi chạy mãi chạy đến khi mà máy không còn nhận được nữa và các nhà khoa học kết luận đó là vô tận Tuy nói là vô tận như vậy thôi Nhưng mà nó vẫn có một cái lối thoát về cổng dịch chuyển Mọi người à, hãy để cho cái nội dung này á Nó nằm ở phía dưới một tí nhé Mình sẽ nói sau về cái vụ lối thoát Và bây giờ chúng ta đến với những con người á, bị mắc kẹt trong SCP-30081 Thì nó sẽ như thế nào Đã có một số người dân á, bị mắc kẹt trong nó Trước khi các nhà khoa học đã ngăn chặn giống như là biết về nó người ta bắt đầu ngăn chặn thì không cho ai vô nữa trước đó thì đã có ờ, rất là nhiều người vô rồi khoảng chừng đâu ờ, mình cũng không ờ, thể chính xác được thế là trên 30 người mọi người ạ à. và những người mắc kẹt như vậy á thường cố gắng tìm đường để tìm những người thất lạc khác và tụ lại thành một nhóm và tạo nên một cái nền văn minh nhỏ và thô sơ chủ yếu là sử dụng những cái vật dụng nội thất từ IKEA à, có sẵn để làm vũ khí và nơi ở tuy vậy á trong đây vẫn là có thức mọi người nha chứ không phải là chỉ có bàn gỗ ghế kiến sắt đâu người ta vẫn có đồ ăn này nọ tại vì anh em biết là một cái uh, nội cái chỗ mà bán nội thất nó là chuyên nghiệp đúng không thì nó sẽ phân bố ra cái những cái chỗ mà có để thức ăn ở trong cái tòa nhà đó luôn đó nên là những người đó giống như là đang survival một cái con game gì đó người ta phải đi tìm tòi và lục lọi đó và không chỉ người ta phải bận tìm thức ăn đâu mà còn một chuyện rất là quan trọng trong đó đó chính là phải chống lại một thế lực thế lực đó chính là SCP 30082 theo mô tả thì SCP 30082 là những cái thực thể mang dạng hình người nhưng mà nó không phải là người đâu nha nó chỉ là copy lại hình dạng của những người mà nó đã thấy thôi và ghép chúng lại với nhau theo một mô tả rất là kỳ quặc và thô sơ luôn kiểu mà mình đã nói tới đây thôi anh em cảm thấy tưởng tượng mường tượng ra được chưa cảm thấy một con người ấy mà nó ghép các bộ phận lại với nhau của của những người khác nhau nghe thôi cũng đã sợ rồi đấy và kiểu như á là một thằng con nít một cái đầu một thằng già một thằng đàn ông hay cái đầu thằng phụ bà phụ nữ đấy cái tay trái to hơn tay phải và cái tư thế đi á nó cũng là khập khiển cũng hơi giống zombie nó khá là đáng sợ và đó là theo mô tả của wiki còn à, trên game hay là hình á thì nó vẽ một cái hàng à, ở phần trên bự và cái cái chân khá là nhỏ thì đó là cái hình vẽ để cho anh em dễ mường tượng và thuộc dạng làm game hay là làm cái gì về nó cho nó dễ di chuyển ấy chứ thật đúng với mô tả trên tổ chức ấy thì nó rất là kỳ dị nhìn nó như là một con quái vật không phải ở trong hành tinh mình và cũng nếu có ở trong một cái hành tinh mà một câu chuyện nào đã ghi tới luôn ấy và cái tỷ lệ mà khi tụi nó ghép những cái bộ phận như vậy lại á là nó có thể phóng to và nó có thể thu nhỏ cái bộ phận đó lại luôn giống như là uh, nó ghép cái chân bên phải đi nó sẽ to hơn cái chân bên trái đấy nó nó có thể làm tất cả mọi thứ rất là kỳ luôn ấy mình nói càng ngày mình cảm thấy cái, cái, cái con quái vật nó càng ớn lạnh luôn mọi người vậy mà những cái người bị kẹt trong đó phải đối mặt với nó hàng ngày và chiến đấu hàng ngày đó luôn wow hồi má ơi chắc có lẽ người ta cũng sẽ quen thôi <laughs> nhưng mà rất là may mắn những scp 30082 này á bọn nó không ghép mặt của tụi nó trời má ơi nó mà ghép mặt nó thôi chắc nhìn thôi đã té té đáy ra quần rồi chứ không cần đánh tụi nó đâu là tụi nó để mặt trắng trơn luôn cái mặt là y như là Spider Man cái con mà có nhiều xúc tua hentai đó mọi người uh, Slenderman gì đó mình cũng không nhớ rõ cách đọc của nó là gì lâu lắm rồi và tất cả những cái con ờ, thực thể đó đó nó thường mặc chung một bộ đồng phục đó là áo sơ mi vàng và một cái quần màu xanh có đeo dây địch chứ không cái quần nó bị tuột tại vì cái cơ thể nó khá là khập khiển nên rất dễ tuột quần và anh em thử nghĩ đi nó mà tuột quần ra xong chắc mấy người dân bị kẹt trong đó thôi mẹ tự tử cho mẹ cho rồi <laughs> tuy là tụi nó nhìn ghê ghê vậy thôi chứ tụi nó vào ban ngày thì ờ, không khác gì những người đi lạc hết trơn á thì tụi nó kiểu mà vui vẻ chào với những thực thể giống nó thôi nha và tụi nó cũng không có sợ covid 19 đâu tụi nó đâu có mắc mũi miệng gì đâu tụi nó chẳng ừ, chào nhau bắt tay nhau bình thường thôi <laughs> và cái những thực thể này á thì nó không ờ, phản ứng gì với mọi tương tác của con người của mình luôn mình có chào nó mình cố gắng tiếp xúc với nó mình dáng thân thiện nhá nó không hề đáp lại cái gì hết và nó chỉ có một cái giao thức chung với nhau thôi là tụi nó chỉ chơi tụi nó mình là khác biệt đấy nhưng mà anh em đừng thấy như vậy mà anh em quýnh nó nha anh em mà quýnh nó một cái là tụi nó bu hội động luôn nó hấp anh em liền mà sắp mặt liền ngay lập tức mà khi màn đêm mà bắt đầu buông xuống rồi đó tụi nó bỗng nhiên khác biệt hẳn giống như người sói đó mọi người người sói á buổi sáng chỉ là con người bình thường thôi nhưng đến đêm trăng tròn hoặc là những cái buổi đêm có vật là hình tròn trên trời á là nó sẽ biến thành ma sói đấy và xu hướng của những cái SCP 30008 2 này á bắt đầu trở nên bạo lực và hung hăng hơn nó bắt đầu tấn công tất cả những gì là thực thể sống ở trong không gian SCP 30082 30081 và kể cả con người. Tại sao mình nói ở đây là thực thể sống hoặc là những cái ờ, có sự sống là có thể những con trồn lùi, con chuột, con này con nọ Nó sẽ chui vô cửa hàng và nó cũng bị đưa qua bên ờ, không gian của SCP-30081 Đấy, và nó tấn công tất cả luôn Chỉ trừ đồng loại của tụi nó thôi nhé Tụi nó không phải là thực thể sống, tụi nó chỉ là một thể gì đó mà có thể copy được uh, mấy cái mô hình thôi à, Mọi người cứ yên tâm, tụi nó sẽ không tấn công bất ngờ đâu Mà trước khi á, tấn công á, là anh em sẽ nghe tất cả một cái thông báo là như thế này Cửa hàng hiện tại đang đóng cửa Vui lòng rời khỏi tòa nhà Đừng bỏ quên crush các bạn lại nha Ừ thì ờ, cái khúc cuối là mình thêm vô Tại vì mình ờ, đã có lần mình bỏ quên crush ở trong siêu thị mọi người ạ <laughs> Và chu kỳ ngày và đêm Cái sự tấn công của tụi nó như thế nào Thì mình sẽ giải thích cho anh em nghe như thế này Không phải là trời sáng một cái là nó nghĩ tấn công là 5 giờ sáng là sáng rồi đúng không đó và trời tối 7 giờ tối cái là tối hù là không phải là nó sẽ tấn công theo đúng là trời sáng tối như là uh, mặt trời của mình mà nó sẽ là theo cái chu kỳ thời gian mở cửa shop và đóng cửa shop giống như là 6 giờ cái cửa hàng đó mở cửa đi là tất cả các thực thể các SCP 30 30082 á nó sẽ ngừng tấn công đó là sau cái thông báo là cửa hàng bắt đầu mở cửa đó và tối á, khoảng 10 giờ là đa số các cửa hàng thì đóng cửa là lúc đó mới là thời gian tấn công đó mọi người đảm bảo có nhiều bạn á, nghe tới đây á, sẽ thắc mắc như thế này tại sao các nhà khoa học vô đó để đo diện tích của ờ, không gian SCP 30081 mà lại không cứu những người đang mắc kẹt trong đó là câu chuyện nó sẽ như thế này mình giải thích cho anh em nghe đầu tiên á cửa ra bắt buộc phải là cửa chính thì các nhà khoa học sử dụng một dạng sóng đặt ở trước cửa và trên người của những người khoa học cũng đặt một cái dạng sóng là để người ta kiểm soát là nhà khoa học đó vừa vô bị dịch chuyển tới một cái chỗ nào của không gian SCP-30081 và để đo xong và xác định được lối ra sẽ có người ở ngoài hướng dẫn cái người kia đi ra và cái cổng dịch chuyển đó là gọi là sao nhờ à, anh em vừa bước vô nha không phải là dịch chuyển một cái chỗ cố định giống như là có người dịch chuyển tới chỗ A1 có người dịch chuyển chỗ A2 A3 A4 A5 và có thể dịch chuyển tới A69 đấy nó rất là nhiều chỗ để dịch chuyển tới một người tới đó nên á là thường là không đủ cái thời gian uh, ngắn để mà các nhà khoa học gặp những người bị thất lạc đặc biệt là cái cửa đi ra mỗi ngày nó sẽ ghi xét lại và nó sẽ làm mới lại cái cái cửa đó, một cái địa điểm chỗ khác giống như nhà khoa học hôm nay đi gắn cái cửa tại địa điểm là A69 thì cái nhà khoa học ổng đi qua à, đi qua một cái vị trí nào xa xa một tí nhưng mà phải trước cái ngày đó ổng phải đi về chứ không á là hoàn toàn cái cửa biến mất cái cửa nó dời đi một cái chỗ khác thì ông ta lại chẳng khác là ông ta lại phải kẹt trong đó nhưng mà nói chỉ xa thì không thể gọi là đi quá xa được đi quá xa thì cái sóng của ổng đặt lên người có thể bị biến mất thì ổng cũng sẽ không bao giờ đi ra được và đó là lý do tại sao mà những cái người khoa học vô đo thì không thể nào cứu những người khác được đối với những người may mắn á đều có thể thoát ra được kiểu mà nhân phẩm nó cái cửa nó dịch chuyển bỗng nhiên kế bên hoặc là gần gần đó hôm đó đi thu thập đồ ăn nhưng mà bỗng nhiên thấy cái cửa ra, cửa chính ra vào cái là đi ra luôn đó còn những người đen đuổi bị mắc kẹt trong đó thì người ta sẽ cố gắng làm cái ký hiệu những ám hiệu để tìm những người sống còn lại là tụ lại thành một nhóm mọi người hãy nhớ kỹ nha là phải đi qua cửa chính chứ không thể nào mà mình tông đổ bức tường được và tông qua đường cửa sổ thì nó sẽ đưa anh em đến một cái ờ, không gian khác giống như là ở ngoài vũ trụ gì đó nó kiểu mà nó rất là ma mị và nó mọi thứ ở trong nó thấy các các sản phẩm của ờ, cửa hàng nó bay lơ lửng lơ lửng trước mặt mình đó thì mình đã nói rồi những người may mắn sẽ thoát ra được thì các nhà khoa học đã ghi nhận được 14 người may mắn thoát ra ngoài và sau khi phỏng vấn họ và ghi lại toàn bộ hồ sơ và cho họ uống thuốc xót trí nhớ à, gửi họ về à, với gia đình của họ à, trước khi gửi người ta thường là cho thuốc xót trí nhớ rồi người ta sẽ dựng lên một câu chuyện là ừ anh đã bị bắt cóc anh đã bị đi lạc và anh đã như như như thế nào đó abc e, z đó rồi chuyển họ về với gia đình và sau những người may mắn á, thì thật sự có một câu chuyện buồn rất là buồn chính xác là đối với người thứ 15 đã có thể thoát ra khỏi uh, không gian của SCP 30081. Các nhân viên á, túc trực ở trước cổng chính của SCP 3008 luôn luôn chờ đợi những người may mắn thoát ra và thực hiện các biện pháp uh, quản thúc và các uh, quá trình ngăn chặn nó thì một đêm nọ vào lúc 12 giờ 37 khuya ngày và năm á, thì đã được tổ chức che giấu rồi cái đó là mục đích riêng của tổ chức để muốn che giấu không ai tìm hiểu rõ được uh, những cái uh, đó đấy là mục đích che giấu một người đàn ông đang chạy ờ, từ cái cổng ờ, giao giữa SCP-30081 ờ, và SCP-30008 thì ông ta đã đứng lại ngay trước cửa và nghỉ mệt một tí các nhân viên lực lượng thì kêu ông ta nhanh chạy ra ngoài đi nhưng mà ông ta đang rất là chần chừ mình không hiểu tại sao ông ổng đang chần chừ nha kiểu như là ổng đang sợ bản thân ổng uh, vẫn chưa thoát ra được một cái không gian của của nó mà chỉ là đang qua một cái không gian mới thôi thì ông ta đang đứng chần chừ suy nghĩ và trong cái lúc này á thì SCP uh, 38 thì trong cái lúc này á có một SCP 30082 từ sau lưng của ông ta thò tay qua cánh cổng và kéo ông ta ngược trở vào và ngay cái lúc mà ông ta đang suy nghĩ đắn đo là mình thật sự thoát hay chưa Và cái lúc đó là cái lúc mắc cảnh giác của ông ta Và dẫn đến là ông ta mắc mạng Lúc này thì đội hình ờ, lực lượng vũ trang của tổ chức Bắt buộc là phải tiến vô và triệt hạ SCP-30082 ờ, kia Để đưa xác ông này về Khám nghiệm và coi có những gì ờ, khác không thật ờ, sự mình cảm thấy cái câu chuyện mà của ông này á là như thế này kiểu như mọi người đang bị đau bụng mắc toilet đi nha mà mấy má vừa đứng tới cửa toilet thôi là cái bẹt rồi xong đi <laughs> nó đen không tính được đó và cái trường hợp trên nó cũng là cái trường hợp duy nhất mà SCP 30082 ra khỏi cổng ờ, của không gian SCP 30081 và đã tiến đến một phần là bước ra thế giới thật đấy và trong người của người đàn ông ờ, mà bị ờ, giết bởi ờ, những cái thực thể đó đó thì trong trong người ổng có một quyển sách uh, giống như là khi mà anh em bước vô những cái uh, cửa hàng đó thường nó sẽ có một cái tạp chí ở mấy trang đầu á là hình hình hiếc đầu này nọ ở trang sau cũng có thể là những cái mặt trắng để cho mình có thể viết lại những gì mình nghĩ và những gì mình cần thiết để mình mua đó và ông ta đã tận dụng cái đó ông ghi lại hành trình của ông ta trong cái ờ, không gian đó toàn bộ câu chuyện của ông ta mình sẽ kể nhưng mà sẽ để phần 2 mọi người nhé ở đến với phần cuối cùng á là sau muôn vàng câu chuyện thì chúng ta sẽ đến với phần quản thúc của nó khu viên thương mại của scb này á là đã được mua lại bởi tổ chức và chuyển thành địa điểm nào đó mà để che giấu tên rồi nên không thể nào biết cái địa điểm đó là ở đâu đâu mọi tuyến đường á và mọi thứ có thể dẫn tới ờ, cái địa điểm này đều được chuyển hướng kiểu đi một vòng ra một cái hướng khác để tới công viên chứ không còn đi thẳng qua cái ờ, chỗ của SCP 3008 nữa và cái lối vào á của SCP 3008 thì vẫn được giám sát mọi lúc mọi nơi có lực lượng vũ trang đứng ở trong á mà không thể nào mình thấy được đâu và kể cả nhân viên á cũng không thể nào vô một cách tùy tiện trừ khi nào á và chỉ với ờ, mục đích thí nghiệm thì người ta mới có thể được vào đó thôi Những cái người mà thoát ra khỏi uh, ờ, SCP-3008 á, đều được bắt giữ phỏng vấn và những thứ mình đã nói ở trước đó và cho uống thuốc lú sau đó dàn dựng một câu chuyện trả về đó xong là còn những cái thực thể mà nó thoát ra thì cũng sẽ bị bắn triệt hạ tất cả mình đã đều kể ở trên rồi nhưng mà mình muốn đọc lại cái quy trình quản thúc cho mọi người nghe để mọi người tóm gọn lại cái cách quản thúc nó Đấy, vậy là video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nhớ Để lại một like, một subscribe cho kênh của mình nha. Kênh mình vừa đạt được 4k sub. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tim tim tim bắn tim tùm lum. <laughs> Và mình rất thích câu chuyện trong cuốn tạp chí của ông ta. Mình sẽ ờ, kể lại câu chuyện đó với văn kể của mình vì á anh em sẽ biết như thế này từ tiếng anh qua tiếng việt nó rất là khó à, những cái thuật ngữ như là người ta xài những cái ờ, tiếng địa phương tiếng này tiếng nọ Uh, nên là mình rất là khó để mà truyền đạt hết tất cả những gì trong cái đó muốn nói mình đã đọc những cái bài viết của người việt dịch về ờ, cái này chẳng khác gì google dịch luôn mình thề với anh em chẳng khác gì google dịch giống như mấy bạn đó hoàn toàn copy google dịch về dán lên và cái đó đó có những cái từ mà thuộc dạng mà chuyển đổi giống như chuyển đổi theo ngữ cảnh á google dịch nó không thể nào dịch được và mình đọc mấy cái bài đó xong trời má ơi mình lú luôn á và mình quyết định là mình tự dịch kiểu mà theo phong cách đó là đọc xong hiểu cái gì mình dịch cái đó từ nào không hiểu mình sẽ tìm những cái từ đồng nghĩa với nó mình dịch lại cho anh em nghe và sát nghĩa nhất đấy nên là cái thời gian mình ra video khá là lâu nên mọi người đừng có kiểu mà ừ ờ, tại sao mày ra video, video lâu quá tao bỏ sub kênh mày đây ồ tại sao á tao yêu cầu scb này mà mày không làm đó trời ơi mình cảm thấy rất là buồn và rất là mệt vâng vậy thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha tạm biệt tất cả mọi người